là người thương bước chung nhau con đường giờ thành người dưng khoe mắt rưng rưng oh, ngược về chiều gió nơi đó em còn không là tại vì đâu mây che lắm đi cầu vồng rồi